Cô chào các em trường tiểu học Phạm Văn Chí Để hiểu được vai trò nhu cầu của ánh sáng đối với thực vật, động vật và con người Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài khoa học Ánh sáng cần cho sự sống nhé Trước hết chúng ta đi vào hoạt động 1 Vai trò của ánh sáng đối với sự sống thực vật Các em hãy quan sát hình bên và có nhận xét gì về cách mọc của các cây trong hình các cây khi mọc đều hướng về phía có ánh sáng, thân cây nghiêng hẳn về phía có ánh sáng, cây phát triển chậm, yếu ớt các em nhé. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết theo em vì sao những bông hoa ở hình bên có tên là hoa hướng dương. Những bông hoa ở hình bên có tên là hoa hướng dương vì khi nở hoa quay về phía mặt trời các em ạ. À. Các em thấy ánh sáng rất cần cho sự sống của thực vật. Không có ánh sáng, thực vật sẽ mau chóng tàn lụi vì chúng cần ánh sáng để duy trì sự sống các em nhé. Chúng ta bước sang hoạt động 2, nhu cầu về ánh sáng của thực vật. Các em hãy quan sát tranh và dự đoán xem cây nào sẽ xanh tốt hơn. Tại sao nhé? cây ở hình 3 sẽ xanh tốt hơn vì có đủ ánh sáng để cây phát triển. Như vậy, nguồn sáng nào đem lại sự sống cho thực vật? Đó là mặt trời các em ạ. À. Mặt trời đem lại sự sống cho thực vật, còn thực vật cung cấp thức ăn, không khí sạch cho động vật và con người. Theo các em, tại sao có một số loại cây chỉ sống được ở những nơi rừng thưa, các cánh đồng, thảo nguyên – được chiếu sáng trong khi đó lại có một số loài cây khác lại sống được ở rừng rậm trong hang động vì nhu cầu ánh sáng của mỗi loài cây là khác nhau các em nhé các em hãy nêu tên một số cây cần nhiều ánh sáng và một số cây cần ít ánh sáng cây cần nhiều ánh sáng như cây ăn quả, cây lúa, cây ngô, cây đậu, đỗ, cây lấy gỗ, vân vân. Các cây cần ít ánh sáng là cây vạn liên thanh, cây gần, cây rong, một số loài cỏ, cây lá lốp, vân vân các em nhé. Chúng ta sang hoạt động 3, liên hệ thực tế. Tìm hiểu về nhu cầu ánh sáng của mỗi loại cây, người ta đã ứng dụng những kiến thức khoa học đó để tìm ra những biện pháp kỹ thuật trồng trọt sao cho cây vừa được chiếu sáng thích hợp và đem lại hiệu quả năng suất cao. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu biện pháp kỹ thuật trồng xen canh giữa cây ưa ánh sáng nhiều và cây ưa ánh sáng ít để tận dụng đất đai nhé các em. Khi trồng cây ăn quả cần được chiếu nhiều ánh sáng, người ta chú ý đến khoảng cách giữa các cây vừa đủ để cho cây đủ ánh sáng. Phía dưới tán cây có thể trồng các cây gần, giềng, lá lớp, ngải cứu là những cây cần ít ánh sáng. Ứng dụng nhu cầu ánh sáng khác nhau, người ta có thể trồng chuối tiêu và đậu phộng trên cùng một diện tích đất hoặc là ngô và khoai lang trên cùng một diện tích đất nha các em. Như vậy, các em thấy không có ánh sáng, thực vật sẽ mau chóng tàn lụi và chúng cần ánh sáng để duy trì sự sống. Mặt trời đem lại sự sống cho thực vật, thực vật lại cung cấp thức ăn, không khí sạch cho động vật và con người. Các em hãy đọc lại phần ghi nhớ này nhé. Chúng ta chuyển sang hoạt động 4, vai trò của ánh sáng đối với đời sống con người. Các em hãy quan sát hai bức tranh để trả lời cho cô hai câu hỏi. Một, vai trò của ánh sáng đối với việc nhìn, nhận biết thế giới, hình ảnh, màu sắc. Hai, vai trò của ánh sáng đối với sức khỏe con người vai trò của ánh sáng đối với việc nhìn nhận thế giới hình ảnh màu sắc ánh sáng giúp ta nhìn thấy mọi vật phân được được màu sắc cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên ánh sáng còn giúp cho con người khỏe mạnh có thức ăn sưởi ấm cho cơ thể nữa nhé các em các em hãy tưởng tượng nếu cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu không có ánh sáng mặt trời nếu không có ánh sáng mặt trời thì trái đất sẽ tối đen như mực, con người sẽ không nhìn thấy mọi vật, không tìm được thức ăn, nước uống, động vật sẽ tấn công con người, bệnh tật sẽ làm cho con người yếu đuối và có thể chết nữa các em ạ. Như vậy, ánh sáng có vai trò như thế nào đối với đời sống của con người? Ánh sáng tác động lên mỗi chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Nó giúp chúng ta có thức ăn, sưởi ấm và cho ta sức khỏe nhờ ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên như vậy chúng ta rút ra được kết luận nếu mặt trời không chiếu sáng khi đó khắp nơi sẽ tối đen như mực chúng ta sẽ không nhìn thấy mọi vật ánh sáng tác động lên mỗi chúng ta trong suốt cả cuộc đời nó giúp chúng ta có thức ăn sưởi ấm và cho ta sức khỏe nhờ ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên các em hãy đọc lại phần ghi nhớ này nhé chúng ta bước sang hoạt động 5 vai trò của ánh sáng đối với đời sống động vật cô và các em cùng tìm hiểu loài vật sẽ sống ra sao nếu không có ánh sáng nhé các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết những con vật đó cần ánh sáng để làm gì những con vật đó cần ánh sáng để di cư đi nơi khác, tránh rét, tránh nóng, tìm thức ăn, nước uống, chạy trốn kẻ thù các em nhé. Các em hãy nêu tên một số động vật kiếm ăn vào ban đêm, một số động vật kiếm ăn vào ban ngày. Động vật kiếm ăn vào ban ngày như gà, vịt, trâu, bò, hươu, nai, vân vân. Động vật kiếm ăn vào ban đêm như sư tử, chó sói, mèo, chuột, cú mèo, vân vân. Các bạn có nhận xét gì về nhu cầu ánh sáng của các động vật đó? Các loài động vật khác nhau có nhu cầu về ánh sáng rất khác nhau, có loài cần ánh sáng, có loài ưa bóng tối. Các em cho cô biết trong chăn nuôi người ta đã làm gì để kích thích cho gà ăn nhiều, chống tăng cân và đẻ nhiều trứng. Trong chăn nuôi, người ta dùng ánh sáng, điện để kéo dài thời gian chiếu sáng trong ngày, kích thích cho gà ăn được nhiều, chống tăng cân và đẻ nhiều trứng các em nhé. Như vậy, chúng ta rút ra được kết luận mới. Loài vật cần ánh sáng để di chuyển, tìm thức ăn, nước uống, phát hiện ra những nguy hiểm cần tránh. Ánh sáng và thời gian chiếu sáng còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số động vật. Ví dụ, người ta dùng ánh sáng điện để kéo dài thời gian chiếu sáng trong ngày, kích thích cho gà được ăn nhiều, chống tăng cân và đẻ nhiều trứng. Các em hãy thực hiện các bài tập. 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Không có ánh sáng, thực vật sẽ như thế nào? A. Mau chóng tàn lụi. B. Luôn tươi tốt. C. Phát triển bình thường. D. Vẫn xanh tươi Câu 2 Đúng ghi đờ, sai ghi sờ vào ô vuông Ô vuông thứ nhất Con người có thể làm ra ánh sáng nhân tạo nên không cần ánh sáng mặt trời Nhờ có ánh sáng mặt trời mà thực vật xanh tốt, người và động vật khỏe mạnh Ô trống thứ ba Chỉ có những động vật kiếm ăn vào ban ngày mới cần ánh sáng mặt trời Ô trống thứ tư ánh sáng và thời gian chiếu sáng còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số động vật. Bài 3. Em hãy viết tên hai con vật kiếm ăn vào ban ngày và tên hai con vật kiếm ăn vào ban đêm. Các em hãy thực hiện ba bài tập này vào vở nhé. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Tạm biệt các em.